Những người kém duyên đều có chung một khuyết điểm này. Trong một chương trình truyền hình thực tế tại Mỹ, khi tới mục hỏi đáp, người MC dẫn chương trình hỏi một cậu bé, mơ ước của cháu là gì? Cậu bé hào hứng trả lời, cháu muốn làm một phi công. Người dẫn chương trình muốn thử trí thông minh của cậu bé, nên hỏi, vậy giả sử máy bay đang bay qua biển Thái Bình Dương, giữa đường không may bị hết nguyên liệu, cháu phải làm sao? Cậu bé nhanh nhào đáp, cháu sẽ yêu cầu tất cả hành khách thắt dây an toàn rồi bình tĩnh ngồi yên tại chỗ. Sau đó cháu sẽ mang dù nhảy ra ngoài. Khi cậu bé vẫn còn chưa nói hết lời thì tất cả mọi người có mặt trong khán phòng đều cười không hớt. Mọi người cho rằng đây đúng là một cậu bé thông minh, nhưng lại sống vị từ cá nhân. Khi những chàng cười vẫn còn chưa dứt thì không ngờ cậu bé vẫn còn đoạn cuối nói tiếp. Cháu nhảy ra ngoài đi lấy nguyên liệu, sau sẽ trở lại máy bay cứu mọi người à. Nghe xong, mọi người đều im lặng. Trong cuộc sống của chúng ta ngày nay, đa phần mọi người đều sống gấp, sống vội, ngay cả trong giao tiếp hàng ngày cũng vội vàng, không cho nhau cơ hội để chậm rãi nói hết lòng mình. Người khác chưa nói hết câu thì liền vội ngắt lời hoặc vội vàng đưa ra kết luận của mình. Nhưng trên thực tế, nếu như chúng ta để tâm quan sát thì sẽ thấy rằng những người thành công trong xã hội cũng như những người có sức hấp dẫn cuốn hút người khác thường không phải là những người mồm miệng nhanh nhẹn, ngược lại họ là những người biết lắng nghe. Lão Tử từng nói, đại biện nhược nột, hàm nghĩa của câu này có ý nói rằng, người thực sự có tài hùng biện là người có vẻ ngoài nói năng chậm chạp, lời họ nói ra thường kín đáo, thận trọng và chính xác. Làm được điều này là vì trước khi nói, họ đã dùng trái tim của mình để lắng nghe, để thấu hiểu, để quan sát và cảm nhận đối phương. Hiểu được cách lắng nghe, chăm chú nghe người khác nói, đây mới là đỉnh cao của nghệ thuật giao tiếp. Bởi vậy, bí quyết để giao tiếp tốt với tất cả mọi người không phải là thể hiện tài năng hùng biện của bản thân, mà mấu chốt nằm ở việc biết lắng nghe người khác nói. Để học cách lắng nghe tốt nhất, có một gợi ý cho bạn như sau. Ở đây có 3 yếu tố. 1. Để cho đối phương cảm nhận được sự tôn trọng. Trong cuộc sống, mọi người đều mong muốn nói về mình, để người khác có thể hiểu về bản thân mình. Dưới sự ảnh hưởng của loại tâm lý này, chúng ta thường thích thể hiện bản thân, ít người muốn lắng nghe người khác nói, hoặc khi người khác nói, chúng ta không chú ý lắng nghe. Đây cũng chính là điều tối kỵ trong nghệ thuật giao tiếp. Khi giao tiếp với mọi người, chúng ta đa phần là thích hùng biện bản thân, mà quên mất đi yếu tố quan trọng, đó là dụng tâm lắng nghe. Khi bạn dụng tâm lắng nghe, không những khiến cho người khác cảm nhận được sự tôn trọng của bạn dành cho họ, mà còn giúp bạn có thể hiểu được đối phương. Và chỉ có sau khi hiểu được đối phương, bạn mới có thể một lời trúng đích, một lời nói ra sẽ khiến cho đối phương cảm động. Bí quyết của những ông vua bán hàng hàng đầu thế giới đều có một điểm chung, chính là chịu khó lắng nghe. Họ lắng nghe khách hàng bằng cả trái tim của mình. Trong các cuộc giao tiếp, họ thường ngồi yên lặng lắng khách hàng nói. Khi khách hàng im lặng trầm tư không nói gì, họ lại thường đưa ra các chủ để để khích lệ khách hàng nói. Đây chính là phương pháp thành công của họ. Hiện nay, có rất nhiều người truyền tay chia sẻ nhau bí quyết lắng nghe trên mạng, nào là gật đầu, mỉm cười thường xuyên khi đối phương nói, nào là dõi mắt nhìn theo. Kỳ thực, phương pháp chân chính nhất không phải là những điều này, mà mấu chốt chính là bạn lắng nghe được những gì từ đối phương. Chỉ khi bạn thực sự dụng tâm lắng nghe, bạn mới có thể cảm nhận được mong muốn của đối phương, sau đó đưa ra những hồi đáp tương ứng như vậy đối phương mới có thể cảm thụ được sự tôn trọng từ bạn. 2. Hãy để đối phương cảm nhận được bạn đang hiểu họ. Lan Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng của một công ty điện thoại di động. Một hôm cô nhận được cuộc gọi khiếu nại của khách hàng. Thái độ của khách hàng rất nóng vội, bực tức, điện thoại tôi mua của công ty cô dùng chưa được một tháng đã hỏng, đồ của công ty cô đúng là thứ rác rưởi. Công ty cô phải lập tức bồi thường cho tôi, nếu không tôi sẽ đến trung tâm bảo vệ người tiêu dùng kiện công ty cô. Lan Anh nghe xong liền bắt đầu không ngừng giải thích về sản phẩm của công ty và liên tục xin lỗi khách hàng, nhưng khách hàng không chịu nghe. Cuối cùng khách hàng tức giận rồi cúp điện thoại xuống. Từ ví dụ này bạn có nhìn thấy ra Lan Anh đã phạm phải sai lầm ở đâu không? Có thể thấy cô ấy đối với sản phẩm của công ty hiểu rất rõ, thái độ cũng rất tốt, cũng lắng nghe khách hàng nói chuyện, nhưng hiệu quả lại không tốt. Nguyên nhân ở đây chính là cô ấy đã bỏ qua cảm xúc của đối phương. Trong quá trình nói chuyện, cô ấy chỉ nhớ đến nội dung của đối phương nói, nhưng lại không để ý đến cảm xúc của đối phương. Vì vậy cô ấy đã vội vàng đi giải thích, nhưng mà loại giải thích này nó sẽ phản tác dụng trong lúc đối phương đang tức giận, cộng với tâm lý phòng thủ của mình. Trong cuộc sống, những ví dụ điển hình như này không hiếm, vì như khi ý kiến của đối phương bị đối lập với chúng ta, chúng ta thường ra sức đi giải thích, đi thuyết phục, nhưng về cơ bản, những lúc này đi giải thích đều không có hiệu quả. Vậy như thế nào mới là thực sự biết lắng nghe? Cách lắng nghe chân chính, không chỉ là dùng tai lắng nghe mà còn cần dùng trái tim để cảm nhận, quan trọng hơn nữa còn cần phải đứng trên lập trường đối phương mà suy xét vấn đề. Có như vậy, khi chúng ta đưa ra lời nhận xét hay kiến nghị nào đó, nó mới khiến cho đối phương cảm nhận được rằng chúng ta hiểu được họ. 3. Mang lại cảm hứng cho người khác, chứ không phải là chứng minh mình đang có cảm hứng. Có nhiều người nhầm lẫn, cho rằng trong nghệ thuật giao tiếp, cần biểu đạt ra ưu điểm, sở trường của mình, như vậy mới nhận được sự hoan nghênh của người khác. Thực tế đã chứng minh điều ngược lại, khi bạn dùng hết khả năng của mình để suy nghĩ xem bạn phải biểu đạt như thế nào để thể hiện rằng bạn đang có hứng thú, phải nói làm sao để đối phương cảm nhận bạn là người thấu hiểu, là người thông minh, là người hài hước, lúc này bạn chỉ nhận được một điều, đó là sự tương phản ngược lại. James C. Collins, tác giả cuốn sách nổi tiếng Từ tốt đến vĩ đại đã nói đến một trong những quy tắc vàng, đừng có hễ gặp người khác là nói đến điểm tốt, điểm hấp dẫn của bản thân. Hãy chú ý nghe cách nghĩ của người khác, chú ý nghe tiếng lòng của người khác. Trong cuộc sống, có rất nhiều người thất bại trên con đường giao tiếp đều đổ lỗi do bản thân không có khiếu ăn nói, Họ cho rằng chỉ có người giỏi ăn nói, mồm miệng nhanh nhẹn mới có tính thuyết phục mọi người. Thực tế, quan sát những người thành danh trong cuộc sống, chúng ta sẽ phát hiện rằng người thành công là những người biết lắng nghe. Học được cách lắng nghe chính là thể hiện sự tôn trọng người khác một cách thông minh nhất và cũng là sự lôi cuốn trong giao tiếp của một người